Xin chào toàn thể anh em nhé Thì ngày hôm nay ờ, Hưng Bịp sẽ giới thiệu toàn thể tất cả anh em hai bộ sản phẩm hai bộ đồ chơi mới cao cấp mới nhất về tài xỉu hồ cua Nha, sản phẩm này anh em mình ờ, đến bất cứ dòng sới sân chơi nào anh em mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những bộ hộp rồi nữa mà hình thức là anh em mình đến sòng sới đến sân chơi là anh em mình chỉ cần ờ, mang mỗi cái thanh dung rất chi nhỏ gọn này anh em đến xong đến sới đến sân chơi anh em đánh là anh em sẽ là người giành thắng và sản phẩm này nó là cái sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất năm 2020 này của cơ sở trung tâm tôi cái sản phẩm này của nó tên gọi là máy nghe hột bầu cua và máy hột tài xỉu à, sản phẩm này thì uh, vừa đây là trung tâm tôi mới nghiên cứu và ngày hôm nay tôi ờ, mới uh, công bố và cung uh, cái sản phẩm này lên uh, trên mạng đấy, để giới thiệu tất cả anh em thì uh, cái sản phẩm này thì độc quyền anh em nhé đấy thì không cần phải nói nhiều nó không cần phải mất thời gian nữa thì sau đây tôi giới thiệu cho tất cả anh em từng sản phẩm một đấy thì đây trước khi ờ, giới thiệu sản phẩm ấy thì tôi đã kiểm tra đồ đạc cho anh em đấy thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một bát muối đấy thì là một trăm phần trăm những hộp này đều đổi hết anh em nhé đấy chứng tỏ rằng những hộp này là hoàn toàn hộp thường à, hoàn toàn hộp chợ anh em nhé à, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên đấy, lấy ba hộp này và tôi lau qua đi đấy tôi chứng minh cho anh em bằng đủ qua các bước luôn như người ta đến sòng đến sới đến chân chơi người ta kiểm tra đồ lạc cho anh em đấy bước thứ nhất là bước nước muối này bước thứ hai là kiểm tra thanh nam châm này anh em nhá đây đấy, thanh nam châm hít chất chia mạnh luôn đấy, kiểm tra cái đĩa này bộ hộp này hột với đĩa này hoàn toàn là không hít với thanh châm anh em nhìn chưa đấy không hít với thanh châm này đấy đây đĩa này anh em chưa hoàn toàn là không hít với thanh châm hoàn toàn là không hít với thanh châm này đấy cái nắp này em thấy hoàn toàn là không hít ra thằng châm đấy, nếu mà đồ công chuyện đấy anh em mình kiểm tra cái thanh âm châm ấy nó sẽ hít chặt luôn anh em nhé đấy, bước tiếp theo này kiểm tra cho anh em qua bằng màn hình điện thoại này à quên bằng à, đèn điện thoại này đấy anh em xoay này đấy anh nhìn nhá xoay trong suốt luôn này đấy một hộp này hai hộp trong suốt luôn này đấy, trắng như hột trinh luôn anh em nhé đấy. kiểm tra anh em đủ qua các bước luôn nước muối này lâm châm và xoay đèn đấy như anh em mình đến sau đến sới đến sân chơi người ta kiểm tra anh em đấy thì tôi kiểm tra anh em đủ à, ba bước rồi thì chứng minh với tất cả anh em là hột tắp đĩa là hoàn toàn bình thường hoàn toàn là đồ chợ anh em nhé đấy vì cái sản phẩm cơ sở chúng tôi là không liên quan đến bộ hột hay cái nắp cái đĩa cả đấy sau đây tôi hướng dẫn luôn anh em này đấy anh em đến xong nó sới nhá anh em bật cái máy đây đấy đây là cái máy hột tài xỉu ấy đồ bát xa trong bán kính là 7 đến 10 mét anh nhá 7 đến 10 mét anh em mình có thể ngồi bất cứ đâu nó vẫn xe báo chuẩn xác cho anh em biết được ra tài hay ra xỉu để anh em chơi đấy đồ chuẩn xác là tuyệt đối luôn à, đấy thì à, cái nhịp rung của nó thì với à, sản phẩm này nó cái sản phẩm độc quyền cơ sở trung tâm tôi nên là tôi không công bố nhịp rung của nó như thế nào đấy anh em nào muốn tìm hiểu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên hình ấy đấy thì độ bắt xa là bảy 70 mét em nhá anh em ờ, kể cả anh dung anh dung rất êm luôn trong em khuyên tính anh em không phải lo sợ ai phát hiện ra cái nhịp dung của nó anh em nhé đảm bảo anh em luôn thế bây giờ tôi bật máy dung lên này Đấy, tôi test luôn anh em tôi hướng dẫn luôn anh em này thì anh em đến xong đến dưới nhá anh em bật cái đánh dung lên anh em mình cho người ta lắp cái tầm hai ba tiếng đầu Đấy. lắp cái tầm hai ba cái tiếng đầu để làm gì để cái máy máy này nó thu âm được những bộ hột kia tiếp xúc với cái đĩa Đấy, nó thu lại được âm thanh và bắt đầu tiếng thứ tư nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em mình biết được ra tài hay là ra xỉu để em đánh Đấy, độ chuẩn xác là tuyệt đối luôn em nhé. bằng tế là test luôn cho anh em này đấy tôi bật thanh dung lên rồi này đấy lắp này một tiếng này hai tiếng này ba tiếng này đấy ba tiếng đầu anh em mình có thể bỏ đấy kể cả máy chung này nó có rung hay là không rung anh em mình cũng cũng, bỏ thôi anh em nhé. bắt đầu tiếng thứ tư này đấy báo chuẩn xác cho anh em biết luôn này đấy test luôn này như ván này này ấy thì cái thanh thể máy ông dung này nó báo cho tôi biết là 100 trăm tiếng này tài anh em nhé đấy, khẳng định em luôn này mở này ok anh em này 11 điểm này 6 này 41 này tài 11 điểm anh em nhé test tiếp cho anh em này rất là chuẩn xác luôn đấy ván này thì 100 trăm ván này xỉu anh em nhé đấy, khẳng định em luôn này mở lắp ra này ok anh em này 8 điểm xỉu anh em nhớ anh em lắc mạnh lắc nhẹ không quan trọng anh em nhé anh em chỉ lắc xong đặt xuống quân không quân nổ địch đấy là báo chuẩn xác về cái máy máy nghe hột này nó báo nó thu được âm thanh và nó sẽ báo cho anh em biết 100 trăm tiếng này xỉu anh em nhá mở này ok anh em này xỉu ai 6 điểm 123 cái máy này nó có thể lọc được tất cả tiếng ồn ờ, tiếng ồn tiếng âm thanh bên ngoài đấy, tiếng xe cộ hay là tiếng nhạc hay tiếng người nói nó có thể lọc hết các tiếng âm thanh bên ngoài còn nó chỉ phân âm nó chỉ nghe đấy khi hột tài xỉu khi tiếp xúc ờ, tiếp xúc với cái đĩa nó kêu là nó sẽ thu lại và nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em biết được gà tài hay là xỉu đấy test này rất nhiều những con này như tiếng này đấy, 100 trăm đấy gà tài anh em nhé đấy, mở này ok anh em này 12 điểm tài 642 12 điểm tài anh em nhé test tiếp cho anh em này đấy, một hai tay nữa đây 100 trăm tuyến này xỉu anh em nhé làm cả ngơ xỉu luôn em mở này ok anh em này một hai ba sáu điểm xỉu ai à. ừ. cái cái em lắc nhẹ này đấy vẫn báo chuẩn xác anh em biết luôn 100 trăm xỉu anh em nhé kỷ niệm em đến cuối đây ok anh em này 10 nút xỉu ai à. đấy sáu ba một xỉu anh em nhé đấy thì tôi tắt cái máy ngầu đấy đi đấy thì vừa rồi là tôi ờ, giới thiệu tất cả anh em đó là cái máy ngầu tài xỉu ấy cao cấp mới nhất hiện đại nhất năm 2020 của cơ sở của trung tâm tôi đấy, sản phẩm này đó là sản phẩm độc quyền đấy, ngày hôm nay tôi mới công bố lên đấy, để cho anh em nào anh em nào đang thua tha đấy thì anh em hãy theo dõi video này để anh em mình có thể sở hữu được món đồ chơi cao cấp để mình có thể giành chiến thắng em nhé đấy sản phẩm độc quyền đấy à, cái sản phẩm đầu tiên là máy hột tài xỉu sang sẽ là sản phẩm thứ hai đó sản phẩm máy hột bồ cua thì cũng tương tự như tài xỉu thôi là anh em mình đến xong sới đến chơi hột người ta lắp đĩa người ta anh em mình không cần phải đưa đồ đạc gì vào cả băng rất đơn giản là anh em mình chỉ cần mang một cái máy hộp bầu cua đến anh em nhá à, rất nhỏ gọn luôn là anh em mình đã là người giành thắng em sẽ là người giành thắng anh em người anh em mình sẽ là người làm chủ chơi trên cái sòng sới sân chơi bầu cua mà anh em đang chơi thì trên đây đấy tôi đã chuẩn bị sẵn một số bầu cua và cái lắp cái đĩa đây đấy thì không làm mất nhiều thời gian của anh em đấy thì là tôi uh, bây giờ nhá tôi sẽ sắp đều những bộ hột này lên đấy và tôi sẽ lấy ngẫu nhiên lấy ba hột bầu cua đấy vừa xốp vừa giấy luôn đấy chứng minh cho anh em chứng minh cho anh em bằng thực tế luôn đấy sản phẩm này không liên quan vào hột hay là cái lắp cái đĩa anh em nhé đây hành ngâm châm đây đấy, kiểm tra hột này đấy, nếu mà hột với đĩa cùng chuyện anh em kiểm tra thanh nam châm này nó sẽ hít chặt vào luôn đấy hột với đĩa này hoàn toàn không hít này đấy sang bên cái lắp này Nè, lắp này thì tôi vẫn đựng uh, cái canh hàng ngày đây đấy vẫn được thức ăn này đấy. thì tiện đây đấy, tôi mang tôi giới thiệu tất cả anh em đấy, thì đây này châm nhít chất chè mạnh luôn anh em nhé thì là với những mẫu hột này đấy khi giới thiệu xong anh em đây nó có cảo giấy cảo ngút đây đấy, chứng minh cho anh em bằng tế luôn bất cứ hột nào nó cũng có thể phân âm được có thể báo cho anh em biết được ra gì để em đánh đấy à, giới thiệu xong anh em nhé tôi bóc luôn một hột này ra chứng minh em bằng tế luôn đấy là sản phẩm này không liên quan một hột hay cái lắc cái đĩa đấy và tôi bóc luôn một hột này ra đấy và sau đây tôi bật cái máy uh, ờ, ngheo uh, ừ, ờ, tài xỉu lên này thì nó bắt ra cái máy ngheo ờ, tài xỉu này cũng từ 7 đến 10 mét đấy 7 đến 10 mét anh em mình có thể ngồi bất cứ đâu nó vẫn sẽ báo chuẩn xác cho anh em biết được làm gì đấy sản phẩm này rất ok luôn bằng tế test luôn anh em này đấy tôi bật lên này anh em đến này cũng cho ta lắc này đấy, tầm hai ba tiếng đồng đấy dung không dung không đánh và không dung không đánh ừ, bắt đầu tiếng tư bắt đầu nó sẽ chuẩn xác và nó sẽ báo cho anh em biết được tràn gì anh em đánh bằng thực tế này tôi test luôn cho anh em này như tiếng này đấy, thì cái thanh thiết bị báo dung nó báo cho tôi biết là 100 trăm tiếng này nó có nai đấy một là một tiếng đầu chuẩn xác đây hai con nai một con gà anh em thấy chưa bắt đầu sang tiếng tiếng thứ hai đấy, tôi test cho anh em tầm 5 đến 7 tiếng 100 trăm tiếng này có tôm anh em nhé đấy khẳng định em luôn này mở lắp ra có tôm này ok anh em có tôm này một tôm một cua một gà này. đấy test tiếp cho anh em sản phẩm này rất là cao cấp luôn anh em nhé à, mới nhất năm 2020 à, sản phẩm này vừa hôm nay ngày hôm nay chính thức là ngày hôm nay tôi mới ra mắt cho tất cả anh em để em có thể biết đến để anh em có thể sở hữu cái món đồ ok nhất anh em nhé 100 trăm bán này nó có gà anh em nhé Đấy, khẳng định em luôn đánh 100 triệu con gà đấy này mở này ok anh em hai cua một gà đấy sóc nhiều nhịp luôn này đấy, nhiều lần luôn vẫn báo chuẩn xác anh em biết giao gì anh em đánh 100 phần trăm tiếng này nó con cá anh em nhá đấy, khẳng anh em luôn này bao tiền tôi dồn tôi đánh hết vào cá đấy, 5 cả người vào cá luôn này mở này ok anh em hai cá một gà đấy, anh em nhá rất là chuẩn xác luôn bốn năm tiếng rồi rất kỷ niệm anh em một hai tiếng nữa đấy vừa có cào xốp cào giấy luôn bất cứ hốt nào cũng có thể phân lên một cho anh em nhá 100 trăm tiếng này có con cua này mở này ok anh em này có hai cua một bầu này đấy test tiếp cho anh em này 100 trăm tiếng này con gà anh em nhé kỷ niệm anh em tiếng cuối này đấy mở lắp ra sẽ có gà này mở này ok anh em một gà và hai nai đấy thì tôi tắt cái máy nghe hột này đi đấy thì đây nó là hai dòng máy cao cấp mới nhất của cơ sở chúng tôi máy hột bầu cua và máy hột tài xỉu đấy, mới nhất năm 2020 đấy thì à, độ chuẩn xác thì anh em theo dõi video anh em có thể biết rồi đấy đấy thì anh em nào quan tâm và cần tư vấn tìm hiểu thêm về hai sản phẩm máy nghe hột này thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy hoặc là có thể qua trực tiếp cơ sở cửa hàng trung tâm tôi một là ở bến xe sài gòn hai là ở bến xe mỹ đình hà nội anh em cứ gần cơ sở cửa hàng nào anh em qua trực tiếp cơ sở cửa hàng đấy test thử hàng trực tiếp anh em nhé như đã hứa với anh em là giới thiệu xong bóc luôn một hộp ra cho anh em hộp hoàn toàn hộp xốp chợ bình thường anh em nhé không liên quan đến bộ hộp cả ok cho anh em hột này đấy, vừa xốp vừa giấy luôn hoàn toàn hột chợ đấy tiếp xong video hướng giới thiệu anh em hướng dẫn anh em cách sử dụng tôi bắt luôn một hột này đấy, ok cho anh em hột này đấy thì đây nó là hai cái dòng máy cao cấp mới nhất tiên tiến nhất năm 2020 và trung tâm tôi ngày chính thức là ngày hôm nay mới ra mắt cho anh em để giúp đỡ những em nào thua tha anh em nào thua trên sòng trên sới chơi anh em mình đánh đỏ đen anh em mình không thể kiếm lại được tiền đấy, anh em mình đánh ngày nào thua ngày đấy đấy anh em muốn tìm lại anh em muốn cứa lại thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với tôi trung tâm tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em hoặc là anh em có thời gian anh em qua trực tiếp cơ sở cửa hàng người thật việc thật test thử hàng trực tiếp luôn cho anh em đấy đảm bảo anh em test đồ ok anh em mang về em đánh hàng hóa chất lượng uy tín đứng hàng đầu anh em nhé thì với cái sản phẩm này với những cái đồ chơi về cờ bạc gian lận này thì à, tôi ờ, cũng khuyên anh em là anh em cứ bỏ một chút thời gian của anh em anh em qua trực tiếp cơ sở cửa hàng trung tâm tôi một là bến xe đô sài gòn hai là bến xe mỹ đình hà nội Đấy, test thử hàng trực tiếp 24 24 bất cứ ngày hay đêm lúc nào anh em đến trung tâm tôi cũng sẽ có nhân viên tư vấn và tiếp đón anh em giới thiệu sản phẩm cho anh em tư vấn anh em xong sới anh em phù hợp những sản phẩm nào Đấy, trung tâm tôi sẽ tư vấn anh em để anh em có sở hữu anh em có thể về anh em kiếm tiền nói về đồ chơi cờ bạc thì trung tâm tôi Đấy, có rất nhiều các sản phẩm để giới thiệu cho tất cả anh em như bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá và những phần mềm của bản game và kéo những cái trang game tài xỉu trên mạng anh em nhé để giúp đỡ anh em để giúp anh em được kiếm tiền anh em mình có thể trên cái sòng suối cờ bạc ấy anh em đánh xanh trí đánh năm năm anh em không thể giành chiến thắng được đấy, bắt buộc anh em sở hữu một số những đòn đồ gian đận anh em phải giành chiến thắng được đấy anh em nào gần qua trực tiếp cửa hàng đấy anh em nào cần tư vấn thêm cứ liên hệ qua số điện thoại hiển thị trên đấy thì cái thời lượng video cũng không bao nhiêu tôi xin phép là kết thúc cái video tại đây chúc tất cả anh em sẽ được người giành chiến thắng trên sân chơi của mình chào tất cả anh em